có kính Không phải vì xe không có kính Bong sạc bóng dung Kính vẫn mất rồi Ung dung buồng lái đang ngồi Xe vẫn chạy Vì miền Nam phía trước Chỉ cần trong xe Có một trái tim